Ờ, xin chào tất cả mọi người Chào mừng đã quay trở lại với kênh ờ, Nhà đất Hà Nội à, Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà nữa ở tổ 14 phường Yên Nghĩa Hiện tại tôi đang đứng ở trước mặt của ngôi nhà đây các bạn cần quan sát Ngôi nhà này ngõ rất là thông à, Ô tô đi qua được cửa các bạn nhé Đây ngõ thông hai đầu đây các bạn có thấy Đi qua thoải mái luôn Ngôi nhà này có diện tích là 38 mét vuông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 nằm ở ngay trục chính của tổ 14 và tổ 15 và phía mặt tiền này đang được là chúng tôi ốp từ đá granite các bạn có nhìn thấy đây và phía bên trong này chúng tôi sẽ là cửa lớp hai lớp các bạn nhé bên ngoài là cửa sắt phun sơn tính điện này và bên trong là một lớp cửa kính nữa rất thoáng và phía phần à, tầng 1 của ngôi nhà thì hiện tại đang được chúng tôi à, thiết kế là phòng để xe và phòng ăn đây không gian này là chính là phòng để xe đây chúng ta có thể quan sát ở bên trên thì đều có hệ thống trần thạch cao đèn à, nép và đèn à, tiếp chiếu sáng rồi và bên trong này chính là phòng à, không gian của phòng ăn đây rất là rộng không gian phòng ăn này rất là rộng các bạn nhé về phần bếp thì hiện tại là chúng tôi có tủ bếp này đây chúng ta có thể nhìn quan sát tủ bếp thì sẽ làm từ ờ, chất liệu là gỗ son đào gỗ thịt và phía mặt đạn bếp thì sẽ được làm từ đá đen đây chúng ta có thể đi gần vào đây quan sát thôi đây là phần ờ, mặt bếp này và phía bên này là chính là ờ, chậu rửa chậu rửa thì sẽ được làm từ inox 304 hàng nhập khẩu đây chúng ta có thể quan sát từ phía bên trong ra rất là rộng và phía tầng 1 này thì ờ, hiện tại chúng tôi có thêm một cái nhà vệ sinh phụ đây này các bạn quan sát một cái nhà vệ sinh phụ bên trong thì có hệ thống ờ, bồn cầu vòi xịt và hệ thống máy bơm và tiếp theo ờ, bên cạnh đây chính là cầu thang này phần cầu thang chúng ta có thể nhìn thấy đều mặt bậc và cổ bậc thì sẽ được làm từ đá tự nhiên đá bình định anh em quan sát đây phần tay vịn thì được sẽ làm à, từ gỗ trò rất là chắc chắn này và tiếp theo thì tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 2 của ngôi nhà à, đặc biệt ngôi nhà này thì chúng tôi thiết kế là phòng khách ở trên tầng 2 các bạn nhé đây, chúng ta phải quan sát đây hiện tại là chúng ta đang đi lên tầng 2 phòng 2 à, tầng 2 ở phòng phòng khách bởi vì là ngôi nhà này nằm ở vị trí mặt ngõ nên ờ, chúng ta sẽ để phòng khách ở tầng 2 thì tầng 1 chúng ta để xe hoặc là nếu mà có thể buôn sau này thì chúng ta có thể bán hàng hoặc là buôn bán gì nhỏ nhỏ dưới tầng 1 được cho nó rất là tiện đây là không gian của phòng khách đây bên đều ờ, có chân thạch cao hệ thống chiếu đèn chiếu sáng này bên cạnh đây là một cửa sổ đây chúng ta phải quan sát từ bên trên xuống và tiếp theo ở trên tầng 2 này sẽ có thêm một cái à, phòng ngủ và một à, phòng vệ sinh thì bên ngoài này chính là một phòng ngủ này đây chúng ta này quan sát phòng ngủ tương đối là rộng chúng ta cái à, giường tủ hoặc là thêm cái bàn nữa cũng rất là thoải mái bên trong à, bên trên này cũng có hệ thống chân thạch cao này cửa thông phòng bên này thì sẽ cửa thông phòng nó làm từ cửa nhôm việt pháp các bạn nhé ở phía cửa chính đây sẽ làm từ cửa nhôm việt pháp và một lớp cửa sắt tiếp theo là đây chính là nhà vệ sinh của tầng 2 nhà vệ sinh của tầng 2 thì bao gồm à, một bồn cầu này vòi xịt đầu chờ của bình nóng lạnh này hệ thống à, lavabo đây chúng ta có nhìn thấy và tiếp theo đây là gương này đèn chiếu sáng chúng ta quan sát từ bên trong ra khung cảnh rất là đẹp rồi và tiếp theo là chúng ta sẽ đi lên à, tầng 3 trên tầng 3 của ngôi nhà thì được chia làm hai phòng ngủ rộng và một vệ sinh ở giữa đây chúng ta lên phía bên à, trái đây chính là một phòng ngủ phía đằng sau rất là thoáng chúng ta có nhìn thấy lỗ góc à, được một cái là rất là tiện thoáng mát đây là phòng ngủ phía bên ngoài đây là phần hành lang này phía bên này là chính là phòng ngủ phía bên ngoài ngôi nhà này rất là sáng đây chúng ta quan sát rất là sáng luôn đây là nhà vệ sinh của tầng 3 đây cũng bao gồm thiết bị như tầng dưới ta có thể quan sát và tiếp theo là chúng ta sẽ lên tầng 4 của ngôi nhà trên tầng 4 của ngôi nhà thì à, sẽ được chia một phòng thờ và một sân phơi đây là phần chúng ta có thể tận nhìn phần cầu thang đây rất là sáng đây là phần này là nơi đặt máy gặt các bạn nhé và bên này là phòng thờ của ngôi nhà cũng rộng như phòng ngủ phía bên dưới thôi xung quanh chúng ta mình nhìn thấy dân cư rất là đông ngôi nhà này thì hiện tại đã hoàn thiện các bạn nhé và chúng ta bây giờ chỉ việc dọn đồ về ở thôi đây phía bên này là sân phơi thoáng Tôi xin ờ, nhắc lại ờ, một lần nữa về thông tin của ngôi nhà Ngôi nhà có diện tích là 38m2, mặt tiền 4m ờ, Hướng Đông Nam, ngõ rộng, ô tô có thể đi qua được Ngôi nhà nằm ở ngay vị trí của tổ 14 và tổ 15 Yên Nghĩa Và đang được chào bán với giá là 1 tỷ 700 triệu đồng Giá có thương lượng, có bao phế sang tên à, đồng hồ sang tên điện nước và hỗ trợ vay vốn ngân hàng và ngoài ra thì bên tôi còn à, xây dựng thêm một vài căn nữa ở khu vực này nếu mà các bạn có nhu cầu mua thì có thể à, liên hệ với tôi theo số, số điện thoại trên video hoặc là đăng ký kênh để được nhận các video khác thường xuyên hơn xin cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại